Xin chào tất cả anh em Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới anh em à, kỹ năng là gắp vị Tức là kỹ năng này để hỗ trợ cho anh em à, à, đánh lừa, đánh lừa làng Ví dụ bây giờ sóc xanh chín anh em đi đánh sóc đĩa thì anh em ngồi anh em sóc cái em đánh sóc xanh chín này Đây là sóc xanh chín này Đấy. Ví dụ như này đang là ba đen Anh em nhìn đang là ba đen đúng không ạ ờ, Thì bây giờ mình làm cái thì bây giờ Tấn sẽ hướng dẫn cho anh em mà ờ, kỹ năng ờ, gấp vị mà để đánh lừa ví dụ đang là lẻ này thì mình chỉ với động tác là mình úp bát được thôi là nó... bây giờ mình đánh nhẫn để đánh lừa làng nhé tức là sóc nhưng không sắc bây giờ làng sẽ biết là mình đánh nhẫn đấy bên trong làng nó sẽ nghĩ là ở ừ, bên trong là lẻ đúng không mở ra sấp đôi này sấp đôi này đấy kỹ năng này là đánh lừa làng mình chỉ với một động tác nhỏ này Đấy. khi mình đi chơi cái này mình có thể gắp được cho quân uh, bài Vina Thăng Long quân gì cũng gắp được Đấy. các này là kỹ năng đánh lừa ví dụ mình chỉ động tác nhỏ thôi Đấy. ô bát là u bát vào và mở bát ra thì đã khác này này bây giờ làm lại cho anh em xem nhé này chỉ một động tác nhỏ thôi Đấy. kỹ năng này là gấp gấp vị ví dụ bây giờ mình đang là sấp đôi như này đúng không thì, ờ, thì bây giờ một động tác này mình sẽ gắp lên mình sẽ gắp vị này lên vị đấy sau đó mình giả vờ mình sóc nhưng không sóc mình đặt xuống thì bây giờ ván trước là sấp đôi thì chắc chắn là làng sẽ đánh ờ, chẵn rồi đúng không ạ nhưng mà đã lẻ đấy, kỹ năng này rất là hay luôn thì bây giờ tôi sẽ đi và hướng dẫn cho tất cả anh em để anh em là thiết kế ví dụ quân Vina ấy, quân Vina hoặc quân Thăng Long thì nó rất là dày thì nó dễ còn quân bài thì nó hơi khó thì anh em chịu khó luyện tập theo Tấn nhé đây thì uh, trước tiên đấy anh em nào đang xem kênh của Tấn Tuân Casino thì nhớ đăng ký kênh theo dõi Tấn Tấn sẽ chia sẻ cho anh em đây là đòn của những thầy thợ ví dụ anh em muốn gắp được cái vị này thì trước tiên là anh em để cái con út vào đây đầu tiên là anh em nhớ là hai cái lá bài này là nó phải chồng lên nhau như này đấy thì mình đè cái ngón út này xuống ngón út này đè sát đĩa này và đè vào cái vị này đó chỉ cái tay này mình gấp nhẹ cái này lên này ngón út đè sát này. đấy đè sát lên này gấp này lên này đó thì đang là lẻ như này đúng không mình chỉ cần đè mình gấp nhẹ cái lên không có đấy ví dụ đang là chẵn này mình vẩy nhẹ cái lên đấy thì kỹ năng đây anh em đè vào cái con trên này anh em đè nhẹ cái anh em gẩy nhẹ là qua này anh em tập gẩy nhẹ là qua đấy đè ngón út xuống nhá đè ngón út hơi đè nhẹ thôi vẩy nhẹ cái này lên này qua đấy đấy thì um, ví dụ mà anh em kết hợp với đánh nhẫn nhạc này đấy thì có người người ta biết anh em đánh nhẫn chẳng hạn thì mình sẽ đánh lừa người ta như vậy ví dụ bây giờ như này đang là lẻ đi đúng không đang là lẻ như này đi mà người ta biết mình đánh nhẫn đúng không người ta biết mình đánh nhẫn thì chắc chắn là mình sẽ phải gấp qua chẵn rồi đấy mình gấp qua chẵn này sau đó mình đánh lừa thì người ta sẽ nghĩ là ở ừ, bên trong là lẻ nhưng thực ra là bên trong đang là sẵn đấy thì cái công thức của cái góc vị này nó có hai hình thức một hình thức là như tấn đã chia sẻ còn hình thức thứ hai là anh em có thể nuôi một cái móng tay sau đó anh em cầm cái bát này anh em cầm cái bát này anh em úp cái bát này lại và anh em gầy vị đấy anh em phải nuôi móng tay nhé cái hình thức thứ hai này là anh em phải úp bát lại và gầy vị như này ví dụ vị nó đang ở đây anh em úp bát lại và anh em gầy như này này Đấy, gãy gãy vị này. phải có móng tay nhé không có móng tay là hơi khó nhìn này đấy gãy lên gãy lên cái này này úp bát nhé gãy vị này nó sẽ qua có móng tay dài thì cực kỳ dễ vẩy gãy anh em nhé này gãy này. đấy hất hất nhẹ cái phát là nó qua thì khi khi dùng à, móng tay hay là dùng gắp vị ấy thì cái bát mình phải cầm như này Đấy, sau đó mình úp cái bát này lại và sau đó là mình cái đè ngón tay xuống mình vẩy lên đấy thì nó sẽ hiệu quả này đấy cực kỳ đơn giản cái này chỉ cần tập mất tầm 15 phút là anh em có thể kết hợp được vào trong cái mánh khóe để anh em đánh sốc đĩa thì ờ, Tấn là một trong những người thợ chuyên về sốc đĩa thợ đánh sốc đĩa và đào tạo ra những anh em dạy anh em à, sóc đĩa bằng tay nghề cho nên là à, anh em nào cần đam mê về học cái sóc đĩa bằng tay nghề thì nó có hai thủ thuật tại vì kinh nghiệm của tấn đi chơi tấn biết rồi thứ nhất ấy, anh em đi chơi ấy, thì nếu mà anh em sóc cái mà anh em chỉ có sóc bẹt một cầu là anh em thua người ta rồi tôi không cần biết anh em sóc cầu nào nhưng bây giờ anh em chỉ cần sóc bẹt một cầu là anh em thua rồi thứ nhất là anh em phải có kỹ năng sóc qua lại đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là anh em phải sóc làm sao được biết bên trong là chẵn hay là lẻ để anh em có thể bán cái bán chẵn bán lẻ để chính xác 100% thì lúc đấy anh em mới chiến thắng được thì uh, clip này thì tôi chia sẻ tới anh em là kỹ năng gấp vị trong đánh sóc đĩa đấy, à, gấp vị trong đánh sóc đĩa để anh em có thể là uh, kết hợp khi làm cái mình có thể là uh, xì xoa xì xoa cãi nhau cái phát là mình gấp vị xong rồi mình đặt bác xuống thôi rất nhiều tình trạng này đã xảy ra ví dụ là đang chơi và hai bên đang ờ, có cái nhầm lẫn về tiền đúng không ạ hai bên đang có nhầm lẫn về tiền thì chắc chắn là như này ví dụ là một đang là chẵn này đi đang là lẻ này đi thì hai bên đang có nhầm lẫn về tiền thì mình là cái mình nhìn thấy ở ừ, người ta đang ngầm nhầm lẫn thì mình ở ờ, xong chưa cãi nhau xong chưa là mình gấp qua này Đấy. như thế là sau đó mình giờ vào mình cầm lên mình sóc bình thường này thôi mình đặt xuống thì ván trước là ba trắng thì làng lại sẽ đánh lẻ ván này là, là ván hết tiền này ván quyết định này đúng không người ta đánh lẻ thì mình mở sân sấp đôi đấy đây là những cái kết hợp trong ờ, đánh sóc đĩa thì ờ, anh em nhớ đăng ký kênh của Tấn Tuân Casino để theo dõi nhiều clip Tấn chia sẻ à, tới anh em anh em nào cần học uh, sóc đĩa bằng tay nghề thì có thể liên hệ trực tiếp cho Tấn Tấn sẽ đào tạo cho anh em từ A đến Z à, Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em